Đây là km số 98 Và còn cách Đồng Văn 46 km nữa Cao nguyên đá Đồng Văn Nơi xa nhất, đẹp nhất và hoang sơ nhất tại biên giới phía Bắc Là nơi ở của nhiều đồng bào dân tộc thiểu số với những nét văn hóa lối sống đặc trưng Sau lần đầu tiên tới đây bằng xe máy Tôi đã dự tính sẽ quay trở lại Đồng Văn vào dịp khác Bằng một hành trình đi bộ buổi sáng thứ sáu của mình à, trên Hà Giang và giờ mình à, sẽ tiếp tục lên đường hành trình hôm nay thì của mình sẽ từ à, Yên Minh đi tới Phố Cáo khoảng cách là khoảng 16 cây hôm nay chủ nhật lên hôm nay là ngày mùng 2 tháng 9 chủ nhật nên có thể thấy là rất nhiều người dân đang đi chợ phiên đây là km số 99 và còn cách Đồng Văn là 45 cây nữa và đoạn đường sắp tới sẽ phải leo từ đây lên phố cáo thì chênh lệch độ cao khoảng tầm 800 600 đến 800 mét Thế sắp ra khỏi Yên Minh rồi à, nhìn, Con như đây <clears throat> Phía trước mặt là rất nhiều dãy núi Dãy núi rất là lớn Đây là km Km số 100 Chỉ còn và cách đồng văn là 44 cây nữa có biển báo ra khỏi à, thị trấn thì sẽ có hai lối rẽ một lối rẽ là sẽ xuống à, thung lũng và trên bản đồ ghi là bản vàng và một lối đi theo quốc lộ 4C để đi lên Đồng Văn hiện tại vẫn đang ở km số 100 và đây là nhìn rõ hơn đoạn đường lên dốc ở trên kia từ đây lên đấy vẫn còn rất xa và cao nữa và trời bắt đầu lại tiếp tục mưa mình đã leo lên được một đoạn dốc mà thung lũng ở phía xa kia chính là thị trấn Yên Minh nằm dưới đó bên này cũng còn vài nhà dân và trên kia những người dân đang phơi phơi các tấm các hòn đá không biết mục đích như này gì đi lên này. nhưng còn à, sau ờ, đoạn của anh kia sẽ là một đoạn dốc nữa Đây là chính là đoạn dốc mà khi mà đứng từ dưới kia người ta nhìn thấy dưới kia là thung lũng à, bản vàng hướng này chính là thị trấn Yên Minh vẫn còn phải leo lên một đoạn nữa mới lên được tới đỉnh hiện tại thì mình đã đi vào con đường phía trong núi con đường này khá giống với con đường ờ, đoạn ờ, đường đi từ Cán Tỉ qua Lao và Trải ngày hôm qua dưới này có một ờ, các suối nhỏ hy vọng đoạn đường sắp tới cho tới dốc Thẩm Mã sẽ không còn đoạn đeo dốc nào nữa con đường đi xuyên qua trên núi này đi qua một thung lũng mà có một làng nhỏ ở đây mình có thấy là đây là các uh, dạng ngô và dạng mía có là người dân phơi ở đây và để đợi đến khi uh, sau khi gặt xong sẽ cuối mùa sẽ đốt đốt uh, dạ này và làm phân bón cho vụ tiếp theo thu nhập của người dân ở trên này thực sự rất thấp vì ờ, mỗi mùa mỗi mùa chỉ có thể được trồng được một vụ mà thôi cuộc sống thì hầu hết là dựa vào các vụ ngô một số nơi sẽ trồng được lúa và chăn nuôi trên này là một đoạn thung lũng rất là bằng phẳng người dân ờ, có thể trồng lúa ở đây trên này lại cao hơn Yên Minh là khoảng năm 300 đến 400 mét Không biết độ cao hiện tại so mặt nước biển là bao nhiêu Cột mốc km số 102 Còn cách Đồng Văn 42 cây nữa Hứa Vinh à? Công trường Công trường à? Hôm nay được nghỉ hả? À? Hôm nay không đi học hả? À? to ta đang là km số 104 và còn cách Đồng Văn là 40 km nữa Đi trước là một ông chú người Hàn Quốc của Samsung hiện tại Samsung đi trên này thấy Samsung tuyển rất nhiều rất nhiều uh, biển tuyển uh, công nhân của Samsung Các bạn, hiện tại thì mình đang leo lên một triền dốc khá là cao à, từ à, từ thung lũng ở dưới kia lên đây yeah. từ thung lũng ở dưới kia là đẹp ở trên trên dốc này là một ruộng ngô và đến đến, đến mùa thu hoạch rồi người dân đang thu hoạch ngô trên trên ruộng đây là cuối đầu tháng 9 mùng 2 tháng 9 rồi cũng là cuối đến uh, cuối vụ thu hoạch đang bao tải ngô leo rất cao để có thể thu hoạch được ngô đây là nguồn thu nhập chính của người dân chị sao lên quá còn xíu còn xíu nó phế ra trà Isa chị lên mới xíu nha dây luôn dây luôn 哦，哦，你这鸡，你这边是木改做下。Hiện tại đang là km số 105 Còn cách Đồng Văn là 39 km nữa Trời đã mưa nặng hạt Đây là km số 106 Cách Đồng Văn 38 cây nữa km số 106 Phía trước có một tấm biển Có hình ảnh một đoạn dốc Và trước mặt chính là dốc thẩm mã rồi Đoạn dốc vừa rồi không phải là đường lên của dốc thẩm mã Mình đã bị nhầm Nhưng mà đoạn đường phía trước là một đoạn đường bằng Từ đây đến ờ, Từ đây đến dốc thẩm mã còn khoảng 30 đến 45 phút đi bộ nữa nhưng mà có khả năng là phía trước sẽ là những đoạn đường bằng như này hiện tại là km số 37 à, km số 107 cách Đồng Văn là 37 km nữa các bạn đây là hiện tại đang là km số 1 à, uh, à, km số 37 107 quốc lộ 4C và mình đang đứng ờ, cạnh ờ, một ờ, điểm điểm tham quan trên này có ghi là sách đá vân trải dạ. đây là mô tả về sách đá vân trải lên cao thêm một đoạn so với viewpoint điểm tham quan à, sách đá thì đây có thể nhìn rõ hơn các ngọn núi giống như những trang sách nghiêng theo một hướng đây đoạn đường thì đi tiếp lên à, dốc thẩm mã và kia là một đoạn trên cao đây nhìn thấy một chiếc xe đang lên dốc chính là đoạn đường trên cao kia mình đã ở khá gần con à, dốc thẩm mã rồi còn con đường trên kia con đường à, phía cao ở trên kia không phải là quốc lộ 4C mà con đường trên đó chỉ có một à, đoạn giao với dốc thẩm mã thôi mà sẽ, dốc thẩm mã sẽ nằm đâu đó trên vách núi trên kia rất cao trời nãy trời mưa rất nặng hạt phía trước kia chính xác là dốc thầm mã sau khi ngồi thì mình sẽ tiếp tục leo lên dốc này mình mới leo được một đoạn từ dưới kia lên trên à, lưng chừng một đoạn dốc của dốc thầm mã đây còn vài khúc cua nữa mới tới nơi nên nó đường đi lên trời đang mưa sương mù răng khắp nơi phía trước chính là km số 109 quốc lộ 4C và còn cách à, đồng văn là 35 km nữa Đây là khúc cua thứ hai thứ ba của dốc thẩm mã rồi mà trên chính là viewpoint cướp này làm vợ luôn cướp này làm vợ luôn luôn luôn luôn này làm vợ luôn hai đứa hai đứa lên làm vợ luôn không phải mỗi đứa bắt luôn một đứa lấy thêm đứa lấy đứa đây là viewpoint dốc thầm mã từ đây là nhìn à, con vẹn đoạn dốc thẩm mã con đường trên cao phía này là đi về xã Lũng Thầu còn đoạn đường kia là quốc lộ 4C à? Con nói tiếng kinh giỏi nhỉ? Con đi học ở lớp mấy rồi? Hầu lớp 7 Lớp 7 là lớn rồi mấy em đây làm gì bán hàng hả chú không có xe à chú không có xe à chú từ thành phố lên <laughs> nè ừ. nếu lúc à nếu luôn tận đi mà không có đi thì à lúc chú chú này nè dạ, ừ. mấy con đây làm gì bán hàng hả không gì hay đây đi chơi thôi chơi chơi à? lấy hoa gì cho bò ăn hả? không phải. Ăn gì? À. Khách có lịch chụp ảnh có cho tiền không? Có. Ừ. Bao nhiêu tiền một ảnh? 10 nghìn. 10 nghìn một ảnh. Bao nhiêu này sao mà chia được? hả được không rồi cháu đi đây bye bye một đứa nhóc này ở xã Lũng Thầu ra đây à, chụp ảnh cùng à, đeo giỏ hoa chụp ảnh cùng khách du lịch mỗi một bức ảnh là 10 nghìn hiện tại đang ở km số bao nhiêu này nhỉ không nhìn rõ nhưng chỉ còn cách Đồng Văn 34 km thôi tại mình đang đi trong một đám mây mưa trời đang mưa từ sáng đến giờ vẫn chưa tạnh hiện tại mình đang đứng trước cổng vào của xã Phố Cáo phía trước chính là xã Phố Cáo à, tại mưa vẫn đang còn mưa lâm thâm giờ mình sẽ đi à, qua xã phố cáo và tới dốc chính khoanh qua dốc chính khoanh sẽ có một homestay à, mình không nhớ tên homestay nhưng mà khi vượt qua dốc chính khoanh thì sẽ có một homestay gần đó còn tối nay mình sẽ nghỉ ở homestay này km số 112 đã đến của mốc km tiếp theo mốc này đã hơi mờ phía trước mặt này chính là điểm khởi đầu của dốc chín khoanh và chín khoanh dốc này sẽ phải dùng để vượt qua ngọn núi phía trước này cách không xa nhưng độ cao rất lớn khoảng à, gần 500 mét đây là một cung đường trên dốc chín khoanh dốc chín khoanh này khá thoải nhưng à, leo lên khá dễ dàng không à, dốc bờ gấp như những dốc khác ở dưới này con này nhìn thấy thung lũng xã phố cáo ở dưới kia à, km số 114 rồi đây là km số 114 100 m và đang ở trên dốc chín khoanh phía trước là cột mốc km số 115 cách Đồng Văn 29 cây số nữa đây chính là cột mốc km số 116 và rất gần với viewpoint đỉnh của Lốc Chín Khoanh Hiện tại đây là km số 118 và thuộc địa phận xa Sung là mình vừa leo mình phải về vừa phải leo thêm một quả núi nữa đâm lao phải theo lao thì <laughs> thay vì lựa chọn nghỉ lại à, các nhà nghỉ tại phố cáo thì mình lựa chọn vượt tiếp uh, vượt tiếp dốc uh, chính khoanh <laughs> còn sau khi vượt dốc chính khoanh là phải vượt tiếp một ngọn núi nữa mới tới được homestay nhà anh mua và bây giờ mình đang cách homestay nhà anh mua khoảng uh, một cây rưỡi nữa mình đã gọi điện trước cho anh mua bây giờ mình sẽ đến đấy Đây chính là km số 119 và một cách Đồng Văn 25 cây nữa từ đây xuống dưới à, nhà anh mua còn khoảng 700 m nữa thôi đây chính là điểm vào làng văn hóa Lũng Cầu Lũng Cẩm Lũng Cẩm người Mông à, cũng là lối vào nhà anh à, nhà anh mua chỉ còn khoảng 200 m nữa đấy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 để cái chân đây, 이래라 진짜 근데 anh mua đi trực à chị vâng. cháu trai vậy dạ. đi đâu đi chơi à không đi chơi <laughs> sao cháu trai ăn mặc đẹp vậy kia dạ. chị mua rồi alo chị mua rồi thì nó tắm rửa ở đâu ạ à? tắm trong này à alo tí à, ờ, ở bể này hả trong nhà tắm à yeah, dạ, dạ, ok thank you homestay nhà anh mua à, và mình à. bị khách duy nhất ở đây chỉ mua không à không à, kinh mà phải nhờ con phiên dịch mình sẽ nghỉ ngơi và tắm rửa à. Dạ. homestay nhà anh mua có có một có một à, một nhà vệ sinh chung nhà tắm chung rất nhiều phí dịch vụ tắm nước nóng lạnh năm nghìn vệ sinh 5 nghìn <laughs> có cả bình nóng lạnh ở đây có cả wifi nữa Xin chào mọi người hiện tại mình đang à, ở tại homestay nhà anh mua tại uh, xã Sùng Là À, à, công Văn Hà Giang à, mình đến đây vào tầm 8 giờ tối và mình đã vừa tắm tắm rửa giặt đồ xong à, nhà anh mua thì khi mà đến thuê tại nhà anh mua thì bạn có thể gọi điện trước theo số điện thoại và nhà anh mua này mình có thể nhìn, mình tìm thấy nhà anh mua ở trên trên Google Maps nhà trên đấy cũng có số điện thoại của anh mua luôn à, để thuê homestay thì đây là một phòng phòng mình ở đây là có phòng phòng thứ nhất nằm ở trên gác mái gia đình nhà anh mua ở phía dưới do đó đây có một tấm ờ, biển ghi là quý khách giữ trật tự khi lại vì đây là sàn gỗ đây là ngôi nhà bằng gỗ và hiện tại như mình thấy là có tổng cộng là 3 phòng nhưng mà bây giờ mình là quý khách duy nhất ở đây Bây giờ đang là khoảng 8 ờ, giờ 45 tối ờ, <clears throat> Nhà anh mua thì cách ờ, quốc lộ 4C không xa Nhưng hiện tại do đã quá trễ nên không còn không còn quán cơm nữa không, Quán cơm không còn mở nữa Mình sẽ ra giờ mình sẽ đi ra đầu ngõ Đầu nhà anh mua có anh trai mua mở quán tạp hóa Mình sẽ làm mình ra mua đồ và ăn tối Hẹn gặp lại các bạn